sự cân bằng quyền lực sau khi ông thưởng được bổ nhiệm và những ảnh hưởng đến các vấn đề khác như chính sách quan hệ Việt-Trung, kiểm duyệt và nhân quyền tại Việt Nam, cũng như mối quan hệ giữa ông thưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam trong tương lai. Hình ảnh báo AFI đưa tin. Phóng viên đặt câu hỏi về việc ông Võ Văn Thưởng khi làm chủ tịch nước sẽ củng cố hơn quyền lực của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và do đó vai trò của đảng sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn nền kinh tế. Giáo sư Carl Thayer trả lời rằng, quyền lực của ông Tổng bí thư không thay đổi liên quan đến việc cân bằng quyền lực, bởi vì Tổng bí thư cần có sự đa số trong số 16 ủy viên trong Bộ Chính trị ủng hộ quyền lực của ông Tổng Bí Thư xuất phát từ vị trí ông là lãnh đạo số 1 của đảng và thâm niên của ông với tư cách là người đứng đầu trong số các đồng nghiệp trong Bộ Chính trị. Không có gì thay đổi liên quan đến cân bằng quyền lực sau khi ông Võ Văn Thưởng được bầu làm chủ tịch nước. Trước tháng Giêng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cần có một đa số trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị. Giờ đây ông cần có đa số trong số 16 ủy viên, giáo sư Carthayer nói. Về chính sách đối ngoại giữa Việt Nam và Trung Quốc, giáo sư Carl Thayer nhấn mạnh rằng chính sách của Việt Nam về quan hệ với Trung Quốc được thiết lập từ nhiều năm nay và mạch lạc duy trì độc lập, chủ quyền, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa các quan hệ của Việt Nam. Tổng bí thư sẽ không có quyền đơn phương đưa Việt Nam xích lại gần Trung Quốc. Tuy nhiên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị theo đuổi chính sách tranh thủ sự tương đồng về hệ tư tưởng của hai đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam, quảng bá thúc đẩy chủ nghĩa xã hội. Năm 2003, Việt Nam thông qua chính sách vừa hợp tác vừa đấu tranh trong quan hệ với Trung Quốc và với Mỹ. Chính sách này được tái khẳng định năm 2013. Hiện nay, các quan chức trong đảng đang thảo luận định nghĩa đối tác, bất kể những thay đổi về chính sách của Việt Nam đối với Trung Quốc nếu có thì đó là kết quả của một sự đồng thuận trong Bộ Chính trị với sự ủng hộ của đa số ủy viên Ban chấp hành Trung ương chứ không phải là kết quả của những khuynh hướng của Tổng bí thư Trọng hay của Chủ tịch Thưởng. Hình ảnh ông Thưởng và ông Trọng. Khi được hỏi về vấn đề kiểm duyệt và nhân quyền sau khi Võ Văn Thưởng làm chủ tịch, bởi vì ông Thưởng từng là người đứng đầu Ban tuyên giáo Trung ương, ông Khác Thayer khẳng định rằng Mặc dù ông Thưởng từng chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát các cơ quan báo chí Việt Nam, các nhà báo và nhân viên của các cơ quan này từ cấp trung ương cho tới cấp địa phương, các nhà xuất bản và các hoạt động quảng bá nghệ thuật, văn hóa và khoa học nhằm đảm bảo là họ tuyên truyền đúng đắn chủ nghĩa Mark Lenin, nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức và tác phong sinh hoạt nhưng ít có khả năng nhiệm kỳ của ông Võ Văn Thưởng sẽ có tác động đến những hoạt động kiểm duyệt và hủy bỏ các quyền công dân chính trị đang có hiệu lực tại Việt Nam. Bởi vì Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam và Bộ Công an có những tổ chức chính áp dụng kiểm duyệt, Bộ Công an hình sự hóa quyền tự do ngôn luận và các cuộc biểu tình ôn hòa, vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết Cuối cùng, bài phỏng vấn cũng bàn về mối quan hệ giữa ông thưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam. Theo giáo sư Carthayer, các mục tiêu kinh tế chính của Việt Nam đã được Đại hội đảng lần thứ 13 đề ra và đã được thực hiện trong khuôn khổ các kế hoạch 5 năm. Thủ tướng và chính phủ chịu trách nhiệm về các vấn đề kinh tế và phải chấp hành các nghị quyết mà hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua. Quốc hội Việt Nam đã có một cuộc họp bất thường vào đầu tháng 3 năm 2023 để bầu ông Võ Văn Thưởng vào chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc từ nhiệm. Việc ông Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước diễn ra trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng hay còn gọi là đốt lò ngày càng một mở rộng. Hãng tin Reuters nhận xét ông Võ Văn Thưởng được coi là người thân tín với nhân vật quyền lực nhất Việt Nam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 đã phải trải qua một cuộc thẩm vấn kéo dài nhiều giờ tại Sóc Trăng. Lý do là họ đã mặc áo thun có in hình cờ của nhóm khi tham gia lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ vào ngày 8 tháng 3 tại tỉnh Trà Vinh. Thông tin này được đăng tải trên báo VOA tiếng Việt vào ngày 31 tháng 3. Theo đó, VOA dẫn lời ông Thạch Muôn nói rằng ông bị một nhân viên công an tại xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề gửi giấy mời với nội dung để trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc ông tham dự lễ 8 tháng 3 tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, sau đó ông bị áp giải và thẩm vấn tại Công an tỉnh Sóc Trăng nhiều giờ liền vào ngày 27 tháng 3 với nhiều nội dung khác nhau. Hình ảnh VOA đưa tin về sự việc. Công an hỏi ông về việc tham gia hoạt động ngày 8 tháng 3 và cho rằng đây là hành vi trái pháp luật. Họ cũng nói rằng Liên đoàn Campuchia Khmer Krom là một tổ chức không hợp lệ Mặc dù ông đã giải thích nhưng nhân viên công an vẫn không chấp nhận và đe dọa ông sẽ bị bắt nếu tiếp tục tham gia. Họ cũng áp đặt ông ký vào tờ biên bản nói rằng ông đã phản quốc. Tuy nhiên, ông không đồng ý và từ chối ký. Điều này dường như đã khiến cho nhân viên công an trở nên căng thẳng và họ đã đánh đập ông một cách tàn bạo trong quá trình thẩm vấn. Tương tự, ông Thạch Vân, một người cũng bị thẩm vấn vào hôm 27 tháng 3 đã chia sẻ với VOA rằng Ông được mời đến để trả lời một số câu hỏi liên quan đến ngày lễ 8 tháng 3 tổ chức tại tỉnh Trà Vinh. Ông Vân cho biết ông đã trả lời câu hỏi từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa và được hỏi về áo in chữ Khmer và cờ ba màu. Công an nói rằng cờ ba màu tượng trưng cho Khmer Krom và đó là một biểu tượng phản động. Trong khi đó, ông Vân cho biết cờ ba màu này chỉ đại diện cho Khmer Krom và ông ấy không biết rằng đó là một biểu tượng phản động. Ông Vân cũng nói rằng những điều tra viên đã yêu cầu ông không được liên hệ với những người phản động nữa. Ông Vân nói ông không biết những người phản động là ai. VOA cho biết đội an ninh công an huyện Trần Đề vào hôm 27 tháng 3 đã thu giữ một chiếc áo thun có cờ Khmer krom của ông Thạch Vân. Ông Danh Minh Quang ở huyện Mỹ Xuyên, một Phật tử Khmer khác cũng bị chính quyền thẩm vấn hôm 16 tháng 3. Ông chia sẻ với phóng viên của VOA về việc cộng đồng Khmer krom liên tục bị chính quyền sách nhiễu. Theo ông, chính quyền Việt Nam đang đàn áp người Khmer và không muốn cho người Khmer tiếp xúc lẫn nhau, phân chia chủng tộc, không muốn họ đòi quyền tự do. Ông cho biết chính quyền Việt Nam không công nhận Ông cho biết chính quyền Việt Nam không công nhận họ là người Khmer Krom bản địa, nhưng thực sự xứ sở này là quê hương của họ. Từ đời ông cha họ đã ở đây 400-500 năm rồi. Những thành viên Khmer này cho VOA biết rằng tất cả 16 người ở Sóc Trăng đi dự lễ hôm 8 tháng 3 đều bị chính quyền địa phương gửi giấy mời làm việc. Tuy nhiên, chính quyền địa phương không cho biết lý do cụ thể về việc này. Ở một diễn biến khác, từ Phnom Penh, Campuchia, ông Shanti, có tên tiếng Việt là Sơn Ti, một nhà sư Khmer Krom, đã nói với phóng viên VOA về việc các Phật tử ở Sóc Trăng bị thẩm vấn. Ông nhận định rằng anh em thanh niên Khmer Krom chỉ đi dự lễ 8 tháng 3 mà bị đàn áp. Hình ảnh bản tuyên bố của KKF. Liên đoàn Khmer Campuchia Krom KKF đã đưa ra tuyên bố tố cáo chính quyền Sóc Trăng của Việt Nam về hành động sách nhiễu cộng đồng người Khmer tại Việt Nam. Tuyên bố này đề cập đến việc hơn chục tín đồ Phật giáo thuộc dân tộc Khmer ở Sóc Trăng bị địa phương gửi giấy mời đến trụ sở công an, bị thẩm vấn nhiều giờ liền về việc tham gia lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 tại Trà Vinh. KKF cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng quyền của những người bản địa và ngừng hành động sách nhiễu chống lại người Khmer Krom chỉ vì họ tham gia lễ quốc tế phụ nữ. Tổ chức này cũng nhấn mạnh rằng tất cả những công dân phải được đảm bảo quyền tự do diễn đạt, lập hội, tụ tập theo nghĩa vụ của Việt Nam trong tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Họ không được bị tra tấn hay quấy rối,